uống Pepsi, chia sẻ ước mơ với các ngôi sao bóng đá và trúng thưởng. Yeah. Wow. Pepsi chanh mới, Pepsi ngon tuyệt với nụ hôn của chanh.